Xin chào các bạn Cách đây khoảng một tháng thì Lenovo đã cho ra mắt sản phẩm mới nhất trong dòng X1 Carbon của hãng Đó là dòng X1 Carbon thế thứ bảy. Nhưng trong video ngày hôm nay mình sẽ làm video đánh giá ngay về chiếc X1 Carbon thế hệ 6 để xem nó có gì và sau một năm liệu nó còn đáng để sử hay không Và ở đây tăng một chiếc máy bền bỉ nhiều tính năng cao cấp với rất nhiều dịch vụ hỗ trợ cho người dùng nó đem lại cho mình cảm giác rất khác biệt ngay khi dùng hàng ngày Đầu tiên ở phần bên ngoài thì Inbox Carbon đem lại cho mình cảm giác cực kỳ thích thú với cân nặng của nó chỉ vào khoảng 1,1 kg. Cầm nó trên tay thực sự cảm giác như không cầm gì. Nhưng vì sao nó nhẹ như thế kể từ thế hệ thứ tư đến thời điểm hiện tại? Câu trả lời nó nằm ở bộ vỏ carbon mà dê của nó. Nhưng cũng không vì thế mà máy trở lên bớt cứng cáp, phần khung của máy rất chắc chắn kể cả ở phần bàn lề, phần màn hình hay ở phần bàn phím. Độ bền của máy đủ để hoàn thành bài test quân đội MIL STD810G về độ bền theo nhà sản xuất nói. Máy cũng được bổ sung thêm màu bạc và mặt lưng nhám, bóng chứ không còn nguyên một màu đen như sản phẩm thế hệ trước. Nó có vẻ bóng, ít bám vân tay hơn so với bản màu đen và mình thích bản màu xám hơn so với màu đen truyền thống của nó. Với chiều dày của máy vào khoảng 15mm nhưng nó vẫn đảm bảo chúng ta đủ các cổng kết nối. Như bên phía cạnh trái ta có HDMI, một cổng USB chuẩn A hai cổng UPTC đều hỗ trợ Thunderbolt 3. Cả hai đều hỗ trợ sạc và chuyển dữ liệu tốc độ cao lên tới 4 GB trên giây. Ta còn có thêm một cổng đặc biệt nữa để chuyển đổi ra Ethernet. Chuyển qua phần phía sau thì tâm một khe combo gồm khe SIM và microSD được đậy rất kỹ và chỉ có thể mở bằng cây chọc SIM. Nó làm giảm thiểu tối đa bụi lọt vào khe máy. Mình vẫn khá tiếc vì nó chỉ hỗ trợ thẻ microSD và card W1 không được trang bị sẵn mà phải mua thêm ở một carbon. Còn bên cạnh phải là một cổng USB chuẩn A 3.0 và một jack Audio 3.5 cùng với khe gió tản nhiệt. Mình thật sự đánh giá cao nỗ lực của Lenovo khi mà so các sản phẩm cho phân khúc thì nó có quá nhiều cổng kết nối so với những đối thủ như Mac Pro, Dell XPS, HP System 13 khi chúng chỉ có cổng UTC mà không hề hỗ trợ thêm tùy chọn LTE cho chúng ta. Nên các bạn hãy cân nhắc thật kỹ khi lựa chọn laptop cho mình nhé. Tới phần màn hình thì máy đã làm rất tốt về phần bên ngoài như là ta có hai bản lề cực kỳ chắc chắn ở hai bên máy cũng có thể mở ra 180 độ cộng với màn hình cảm ứng là mình rất thích thú trong quá trình sử dụng nó là điểm nổi bật hơn so với các mẫu Ultrabook khác viên hình mỏng nhưng phía góc trên vẫn đủ không gian cho việc gắn camera nhận diện khuôn mặt hay camera đóng mở được để tăng cường bảo mật hơn ta thêm màn hình 14 inch độ phân giải Full HD có thêm tùy chọn cảm ứng và độ phân giải UHD cùng công nghệ HDR độ sáng trên phiên bản mình đang sử dụng ở đây là 310 lít thoải mái cho làm việc khi để màn hình ở độ sáng 75%. Màu sắc của hình ảnh được màn hình tái tạo rất tốt, rực rỡ với độ phủ 100% giải màu sLDB. Tươi, sắc nét là những gì mình muốn nói về màn hình này. Còn nếu bạn có nhu cầu cao hơn về cả giải trí hay làm việc với hình ảnh cần độ chính xác cao thì bạn nên tham khảo thì chọn UHD với công nghệ HDR đảm bảo độ chính xác của màu sắc. Dĩ nhiên là giá thành của nó cũng sẽ có chênh lệch khá khá. Loa của máy được đặt ở mặt dưới gồm hai loa stereo với công nghệ đồn bài audio nhưng chưa thực sự gây ấn tượng với mình. Âm lượng của cặp loa này cung cấp chỉ vừa đủ nghe trong căn phòng nhỏ. Các âm tách bạch tuy nhiên không âm nào được nhấn mạnh nên cảm giác khi nghe nhạc nó không được hoàn hảo. Mình có thêm một lời khuyên là các bạn nên sử dụng thêm một chiếc loa Bluetooth nhỏ để tăng trải nghiệm âm thanh hơn. Bàn phím với hành trình 1.8mm, công nghệ chống tràn nước, bề mặt phím được làm lõm xuống, có đèn nền là tất cả những gì mà Xbox Carbon cung cấp chúng ta cộng thêm với phần khung đỡ bàn phím chắc chắn khiến cho cảm giác gõ của máy trở lên vượt bậc so với các đối thủ trong tầm giá. Khả năng phản hồi thao tác của máy cực nhạy, gõ này thì mình đảm bảo khó đối thủ nào có thể vượt qua nó được. Touchpad của nó kích thước khá nhỏ vì phía trên có ba nút chuột để phục vụ cho pointing stick nhưng bù lại cảm giác sử dụng của nó vẫn đáp ứng được những tác vụ hàng ngày cộng với đủ không gian cho thao tác đa điểm của mình. Cấu hình của máy là chip Intel Core i7 8650U, RAM 16GB, cùng với cứng SSD 502GB NVMe. Nó đủ cho tất cả các nhu cầu hàng ngày của mình như làm việc, lập trình ứng dụng điện thoại, nam nội dung liên quan tới hình ảnh với Photoshop cũng như stream nội dung 4K từ YouTube hay là Netflix qua các thiết bị khác. Về điểm số thì với Geekbench 4, ta đo được 5.000 điểm ở đơn nhân và 14.000 điểm ở đa nhân. Gần như các chỉ số tương đương với các thiết bị khác cùng tầm giá. Mình nghĩ với cấu hình này thì nó tới hiện tại vẫn đủ cho các bạn sử dụng thêm khoảng 4-5 năm nữa. Còn nếu bạn vẫn thích X1 nhưng cần cấu hình mạnh mẽ thật sự với chip H thì ta có chiếc X1 Slim cùng cả đồ họa rời mạnh mẽ hơn. Pin của máy công suất là 57Wh/giờ, cung cấp thời lượng sử dụng thực tế với 5% độ sáng màn hình cùng chế độ sử dụng pin cân bằng, bật wifi và sử dụng loa thì máy sử dụng thực tế được khoảng 7 tiếng đồng hồ. Một con số cực kỳ ấn tượng với Ultrabook cùng công nghệ sạc nhanh với 30 phút các bạn có thể sạc được 8% pin của Lenovo hứa hẹn thời gian sử dụng và trải nghiệm người dùng trở nên tốt hơn bao giờ hết khi tắt máy vẫn có thể cấp điện để sạc cho thiết bị khác như điện thoại cũng là một điều rất đáng khen ở thiết bị này tổng kết lại thì tam sản phẩm có màn hình đẹp thời lượng pin tốt bàn phím ấn tượng cùng hiệu năng đủ phục vụ hầu hết các nhu cầu chúng ta nhưng có một vài điểm cần cải thiện như diện tích tút bát và hệ thống âm thanh để nó trở nên hoàn hảo hơn và vừa rồi đánh giá về X1 Carbon Gen 6 của mình ngày hôm nay xin phép được tạm dừng ở đây các bạn có ý kiến đóng góp hay phản hồi gì hãy để lại phía dưới comment nhé cũng đừng quên nhấn like và subscribe kênh của mình Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo